Chào mừng các bạn, đến với kênh NNC, chủ đề Hà Nội, xin giới thiệu đến những người yêu mến thủ đô Hà Nội, hiểu thêm về văn hóa, lịch sử mảnh đất nghìn năm tuổi này, là thủ đô của một đất nước, vậy nên không có gì lạ khi Hà Nội, được coi là trung tâm văn hóa số một của Việt Nam. Những yếu tố như lịch sử, con người, nhịp sống, phong tục tập quán, đều là những chủ đề rất đáng quan tâm, điều khiến Hà Nội đặc biệt, là bốn phương tụ hội mang theo những nền văn hóa khác nhau, khiến cho văn hóa nơi đây trở nên đa dạng, phong phú, không đâu trên đất Việt Nam, có nhiều làng văn hiến, làng nghề như Hà Nội, những ngôi làng cùng với các kiến trúc Phật giáo, dân gian, kiến trúc Pháp, nằm rải rác khắp thành phố, khiến du khách vô cùng thích thú trước những giá trị văn hóa, lịch sử còn hiện hữu đến ngày nay. Nằm trong khuôn viên bảo tàng Hà Nội, chợ phiên đồ cũ dấu xưa, một nét văn hóa Hà Thành, thuộc hội cổ vật Thăng Long, đã thành thông lệ, cứ chủ nhật hàng tuần, tại Bảo tàng Hà Nội, lại trở lên nhộn nhịp lạ thường, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của những người đam mê đồ cũ, cổ vật. Theo truyền thông của Bảo tàng Hà Nội, chợ phiên đồ cũ dấu xưa được tổ chức nhằm tạo lên một điểm hẹn văn hóa mới của những người yêu cổ vật. Nơi đây không chỉ có các gian hàng của các nhà siêu tầm đồ cổ Hà Nội, mà còn có cả các gian hàng của các nhà siêu tầm ở các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Nam Định, Bắc Ninh, Bắc Giang, các món đồ ở đây rất quý hiếm, có niên đại từ nhiều thế kỷ trước, tưởng đã bị lãng quên, nhưng đã được tái sinh tại phiên chợ này, ở đây người ta có thể tìm thấy một không gian văn hóa Hà Nội với những món đồ cũ hàng trăm năm tuổi. Những món đồ ở đây đa dạng, từ các món đồ thờ cúng, tượng Phật, tứ linh bằng đồng, đỉnh đồng, đến các vật dụng sinh hoạt hàng ngày bằng gốm sứ, ấm trà, đèn cổ, lư hương, tranh, đồng hồ, các món đồ được đen bày bán tại đây, đều của dân siêu tầm chuyên nghiệp, nhiều khi người bán không quá quan trọng, chuyện bán được hay không, nờ lãi bao nhiêu, mà chủ yếu là để mở rộng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc chơi và siêu tầm đồ cũ, cổ vật. Đa phần người bán và người mua đều là người sành, hoặc có hiểu biết về đồ, họ gặp nhau để chia sẻ đam mê, bàn luận về những giá trị xưa cũ. Chợ phiên đồ cũ nét xưa, do Hội Cổ vật Thăng Long và Bảo tàng Hà Nội phối hợp tổ chức, mặc dù hơi xa trung tâm, nhưng sân vườn, hành lang rất rộng của bảo tàng Hà Nội, là không gian lý tưởng để du khách đến tham quan, mua bán, trao đổi, giao lưu. Mm-hmm.